Hãy à, nhớ để lại một like và đăng ký kênh của ô tô kinh anh trên YouTube cũng như là trên fanpage ở dưới phần mô tả để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được những video mới nhất giới thiệu về các loại ô tô đã qua sử dụng của ô tô kinh anh những cái đăng ký của quý khách là luôn luôn được ô tô Kiên Anh đăng ký lại để cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định quay trở lại với cái chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay ô tô Kiên Anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu Malaysia với form dáng giống hệt như là chiếc Ford Everest của Mỹ đó là chiếc à, GRB bản Daily 2 8 chỗ số sàn 5 cấp máy dầu 2.8 phun dầu điện tử máy đã có turbo gương kính chỉnh điện à, hai màn hình sau ở hàng ghế phía trước hai dàn lạnh độc lập và có lốc cửa từ xa mẫu xe này đang được ô tô kinh anh bán với giá là 117 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất. Mẫu xe này cũng đang à, để tại cửa hàng của ô tô kinh anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ, à, được ô tô kinh anh mua của một gia đình ở Hậu Giang, biển 5 số. Sau đây thì chúng ta cùng đi khảo sát một vòng quanh ngoại thất của chiếc xe này nhé như ờ, tôi đã nói lúc đầu thì ờ, chiếc xe này là của Malaysia à, tuy nhiên về à, hình dáng bề ngoài nó có một cái thiết kế giống hệt như là chiếc Ford Everest của Mỹ thiết kế ngoại thất của chiếc xe thể thao đa dụng 8 chỗ này khá là hài hòa và có cá tính với cái lưới tản nhiệt vuông thành sát cạnh thì à, cái hãng xe này có nhà máy lắp ráp ở tại à, Phú Yên của Việt Nam à, cho nên là cái phụ tùng của hãng xe này cũng rất là dễ tìm mua khi mà chúng ta cần thay thế sửa chữa cái kiểu dáng à, bề ngoài bề thế à, và vững chãi tạo được một cái nét à, trẻ trung hiện đại rất là thích hợp cho một cái gia đình à, trên à, những chuyến đi xa hoặc là cho những ai à, vừa mới tập lái à, có thể mua chiếc xe này về để mà chúng ta lái cho quen chỉ với à, cái giá à, hơn 100 triệu đồng à, chưa bằng một chiếc xe SH của Honda chúng ta cũng đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ máy dầu có trang bị cái hệ thống phun dầu điện tử cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu toàn bộ thiết kế đèn pha đèn sương mù và cái cản trước kết hợp khá là hài hòa cái đèn pha đã được chủ nhân độ lên thành một cái bộ đèn bi salon rất là sáng bốn bánh xe thì cũng đã được à, trang bị mâm đúc 5 chấu à, còn khá là mới và chắc chắn à, giúp cho quý khách lái xe an toàn hơn đặc biệt nữa là bốn vỏ xe này vẫn còn khá là mới phải nói là còn tới 70 đến 80 phần trăm sử dụng rất là lâu nữa mới cần phải thay thế sơn xe thì cũng còn khá là đẹp không quá là xuất sắc nhưng mà cũng tạm chấp nhận được thì sau đây à, chúng tôi sẽ đi quay chi tiết à, các cái bộ phận của chiếc xe này nhé đây là bánh trước ở bên phụ đấy mâm đúc 5 chấu còn cực kỳ là chắc chắn rất là sáng vỏ xe mang thương hiệu à, Michelin rất là chắc chắn rất là dày gai của vỏ xe cũng còn rất là cao phải nói là sử dụng 2-3 năm nữa mới cần phải thay thế toàn bộ học dè cũng như là hệ thống à, giảm sóc Ờ, quay cận cảnh à, cho quý vị thấy còn khá là đẹp khá là chắc chắn đấy bộ đèn pha đã được à, độ lên à, đèn bi salon khá là sáng chiếu sáng rất là xa đèn sinh nhan vẫn còn hoạt động rất là tốt thiết kế rất là hài hòa toàn bộ đèn vẫn còn rất là sáng rất là trong đèn sương mù cũng đã được độ là đèn led rất là sáng bám đường rất là tốt giúp ờ, cho quý khách ờ, di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm tất cả hệ thống ờ, đèn pha vẫn còn hoạt động rất hiệu quả rất là sáng không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả cùng đèn trước ở bên tài đấy quý vị có thể thấy rất là sáng rất là trong không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả đèn sương mù đã được à, độ đèn led rất là sáng bám đường rất là tốt đây là bánh trước ở bên tài đấy mâm đúc năm chấu cực kỳ chắc chắn rất là sáng vỏ xe mang thương hiệu à, Michelin gai của vỏ xe cũng rất là dày rất là cao mâm xe khá là lớn à, cho nên là cái khoảng à, không gian ở phía dưới gầm xe rất là cao xe có thể đi được à, mọi địa hình quay à, cận cảnh nhà cho quý vị thấy xe cũng đã được à, tích hợp cái đèn à, báo rẽ trên gương rất là thuận tiện cho quý khách khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này còn đây là bánh xe sau ở bên tài đấy chắc cũng không cần phải nói quá nhiều mâm xe mâm đúc mâm đúc hợp kim cực kỳ là chắc chắn vỏ xe vẫn còn khá là mới gai của vỏ xe vẫn còn rất là cao học dè cũng như là hệ thống ờ, giảm sóc ở phía sau quý vị ờ, có thể ờ, nhìn rõ rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đèn hậu ở phía sau với dạng ba đèn rất là sáng cũng đã được option một số vị trí mạ chrome toàn bộ đèn hậu vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả bánh dự phòng hay còn gọi là bánh sơ cua cũng đã được à, chủ nhân à, bọc cái à, một cái vỏ bọc ở bên ngoài để bảo vệ còn rất là tốt rất là chắc chắn cũng đều được trang bị là mâm đúc cả có thang đi lên ở nóc xe để cho quý vị có thể chở hàng ở bên phía trên của nóc chiếc xe này còn đây là bánh xe sau ở bên phụ mâm đúc 5 chấu cực kỳ chắc chắn học dè à, đấy quý vị có thể thấy còn khá là chắc chắn khá là đẹp khoảng à, không gian ở dưới gầm xe rất là cao cho nên là phải nói là xe này à, đi ở được khá nhiều địa hình và sau đây thì chúng ta cùng tìm hiểu bốn cánh cửa của chiếc xe này nhé cánh cửa trước ở bên phụ tắp bì cửa quý vị có thể thấy còn khá là đẹp cái, cái tấm nhựa vẫn còn khá là chắc chắn các cái à, gioăng cao su vẫn còn khá là tốt bản lề của cánh cửa à, quý vị cũng à, có thể thấy còn khá là chắc chắn và nhẹ nhàng cột và khung cửa đấy quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ rất là chắc chắn ô tô kiên anh cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng chạy dịch vụ hay là taxi một ngày nào còn đây là cánh cửa sau ở bên phụ đấy quý vị à, có thể thấy tắp vì cửa còn khá là đẹp ít có cái dấu hiệu là chảy xước hay là mài mòn các cái tay nắm cửa vẫn còn à, hoạt động khá là tốt bật lên xuống chốt khóa cũng như là cột của à, chiếc cánh cửa này à, quý vị có thể thấy còn khá là chắc chắn kính của cánh cửa vẫn là kính zin còn đây là cánh cửa trước ở bên tài đấy vẫn à, còn à, thể hiện rõ các cái dấu bấm chì các cái đình tán của nhà sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe này điều đó chứng tỏ là không hề có đâm đụng cánh cửa vẫn còn nguyên chưa hề bị tháo ra toàn bộ các cái nút bấm à, cửa kính vẫn còn hoạt động khá là tốt kính điều khiển lên xuống vẫn còn khá là nhẹ nhàng và chân chu hệ thống bản lề quay à, cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ khá là chắc chắn khá là nhẹ nhàng ô tô kiên anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của chiếc xe này điều đó à, giúp cho quý khách an tâm hơn khi mà mua xe của ô tô kiên anh mỗi một video thì ô tô kiên anh luôn luôn quay có độ dài tầm từ 20 cho đến 30 phút để quay chi tiết mọi góc cạnh mọi vị trí cho quý vị thấy rõ giúp ờ, cho những ờ, khách hàng ở xa có thể ờ, xem trực quan chiếc xe này khi quý khách quyết định mua xe của ô tô kinh anh thì hãy xem chi tiết xem kỹ lại tất cả toàn bộ những nội dung mà ô tô kinh anh quay trên một cái video clip giúp cho quý khách có một cái nhìn tốt hơn tổng quan hơn và chi tiết hơn sau đó quyết định đến kinh ngân sách của mình và quyết định có nên mua chiếc xe này hay không xe cũng đã được à, lót một cái tấm nhựa để bảo vệ cái à, phần sàn xe giúp cho quý khách à, có thể à, vệ sinh chiếc xe này nhanh chóng hơn dàn lạnh ở à, bên à, phía trần xe xe trang bị hai cái dàn lạnh độc lập à, rất là mát giúp cho khoang xe mát nhanh rất là nhanh trần xe à, thì là trần nỉ à, đã được à, chủ nhân bọc một cái lớp à, ni lông để bảo vệ không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả đấy hàng ghế ở thứ ba rất là rộng rãi khoang xe khoang à, nội thất rất là rộng xe 7 chỗ nhưng mà có thể ngồi 8 người vẫn còn rất là thoải mái xe cũng được à, trang bị cái hệ thống à, điều khiển gương điện rất là thuận tiện cho quý vị khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này vô lăng uh, 4 chấu còn khá là chắc chắn ít có cái dấu hiệu gì là chày xước hay là mài mòn cả tích hợp hai cái nút uh, kèn à, giúp cho quý khách à, thuận tiện hơn khi mà chúng ta lái chiếc xe này toàn bộ các cái đèn tín hiệu cảnh báo trên xe à, trên chiếc đồng hồ của chiếc xe này vẫn còn hoạt động à, khá là hiệu quả xe trang bị hai cái màn hình ở phía à, sau của hàng ghế phía trước à, tuy nhiên ở phía trước này thì à, chỉ trang bị một cái ổ DVD thôi có lẽ là nhà sản xuất không muốn cho tài xế lái xe phải phân tâm chiếc xe này cũng trang bị cái hệ thống điều hòa với các cái núm điều khiển là dạng núm xoay à, rất là thuận tiện à, cho quý vị à, có thể à, lựa chọn một cái à, nhiệt độ tối ưu cho khoang xe đặc biệt là chiếc xe này à, trang bị tới hai dàn lạnh cho nên là nó làm lạnh rất là nhanh khoang nội thất à, làm lạnh rất là tốt rất là nhanh hệ thống à, tắp lô của chiếc xe này cũng khá là đơn giản các cái nút bấm à, rất là dễ sử dụng chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ cái hàng ghế ở phía sau được à, bọc da mang à, màu kem khá là hiện đại rất là rộng rãi không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả xe thiết kế với à, kiểu dáng của dòng xe Mỹ mà cho nên là rất là rộng rãi toàn bộ các cái đèn tiện ích trên trần xe vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả chúng ta cùng nhìn lại toàn bộ phần nội thất của chiếc xe này đấy rất là rộng rãi ghế ngồi rất là thoải mái không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả xe được thiết kế với dáng dấp của dòng xe Mỹ mà sau đây à, chúng ta đi à, khảo sát phần máy của chiếc xe này nhé đây có lẽ là một cái phần khá là quan trọng của chiếc xe GRB bản à, Daily 2 được trang bị cái động cơ dầu 2.8 lít cực khỏe Ngoài ra thì vẫn trang bị cái hệ thống phun dầu điện tử và máy đã được turbo cho nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu theo như à, trải nghiệm của ô tô kinh anh thì à, trên một cái đoạn đường 300 km chiếc xe này à, chỉ tiêu thụ khoảng độ 6 đến 7 lít dầu trên 100 km ô tô kinh anh cũng đã có làm một cái video clip trải nghiệm mà chiếc xe này trên cái đoạn đường từ thành phố Hồ Chí Minh về tới rạch giá Kiên Giang gần 300 km cái link à, của cái à, video clip à, được Autogang để ở dưới bên dưới phần mô tả à, quý vị có thể tìm kiếm cũng như là xem lại trải nghiệm chiếc xe này ở trên cái đoạn đường gần 300 km từ thành phố Hồ Chí Minh về tới rạch giá Kiên Giang đấy quý vị có thể thấy máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ ô tô Kiên cam kết là xe không hề có ngập nước không đông đụng không ngập nước không chạy dịch vụ và taxi toàn bộ máy vẫn còn rất là khô không hề có cái dấu hiệu gì là đổ dầu nhớt cả khi nổ máy thì à, tiếng động cơ nổ cũng à, khá là nhỏ à, không à, bị gầm giống như là một số à, dòng xe máy dầu khác dàn đồng của nắp capo cũng à, còn khá là tốt cũng đã được à, trang bị một cái tấm à, giải nhiệt cho à, chiếc xe này khá là hiệu quả thế thì à, với giá bán là 117 triệu đồng và bao rút hồ sơ à, cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ à, đây là một cái giá rất tốt cho một mẫu xe 8 chỗ số sàn máy dầu 2.8 có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử giá nó không bằng một à, chiếc xe máy SH của hãng Honda sau đây thì chúng ta cùng khảo sát phần gầm của chiếc xe này nhé gầm quay từ phía sau bình nhiên liệu đấy quý vị có thể thấy cũng rất là chắc chắn gầm xe còn rất là tốt các cái tấm nhựa vẫn còn nguyên không hề có cái hiện tượng gì là đá văng lên nhiều cả các cái đầu rô tin cũng như là hệ thống à, giảm sóc còn khá là chắc chắn đã được à, chủ xe à, xịt một cái lớp chống xếp trên hệ thống gầm của chiếc xe này gầm xe quay từ ở bên hông đấy à, quý vị có thể thấy còn rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là bị nứt cả không hề có một mối hàn nào trên gầm của chiếc xe này hệ thống dẫn động ở cầu sau rất là khỏe chỉ có 117 triệu đồng thôi mà chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ à, dùng để à, che nắng che mưa khi à, chúng ta di chuyển ở trên à, đường dài Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất nhé còn đây là gầm xe quay ở phía trước gầm máy bệ máy cũng như là hệ thống à, giảm sóc của à, gầm xe phía trước rất là tốt rất là chắc chắn và cuối cùng thì à, chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này trên cái đoạn đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nhé đấy quý vị có thể thấy <clears throat> máy nổ khá là nhẹ nhàng không có bị gầm giống như là một số dòng xe máy dầu khác vào số sang số rất là nhẹ nhàng êm mượt không có cái bị hiện tượng gì là sóc số cả vị trí ghế tài xế à, cũng khá là rộng rãi à, thao tác rất là thoải mái à, quý vị à, nhớ à, thắt dây an toàn nhé bây giờ à, quy định mới là nếu như ngồi trong trên xe ô tô mà không thắt dây an toàn thế thì à, à, cảnh sát giao thông phạt lắm đồ cách âm của chiếc xe này cũng khá là tốt đấy chúng tôi đang ngồi à, trong xe quay nhưng mà cũng có thể thấy là rất là ít tạp âm ờ, từ bên ngoài à, vọng vào âm à, thanh của chiếc xe này cũng à, khá là hay quý vị có thể nghe rõ khi qua những khúc cua thì vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái rất là nhẹ nhàng khi xe chạy thì có cảm giác rất là thoải mái điều chỉnh vị trí tay lái tay lái trợ lực điện à, giúp cho người lái có thể lựa chọn tốt nhất cái tư thế lái của mình à, điều này rất là cần thiết khi qua những cái đoạn đường gồ ghề thì à, chiếc xe này à, cái hệ thống à, giảm tốc cũng à, còn khá là tốt thế thì à, với giá bán là 117 triệu đồng à, một cái giá à, chưa bằng một chiếc xe à, máy SH của Honda mà chúng ta đã sở hữu một à, chiếc xe 8 chỗ số sàn máy dầu 2.8 à, có trang bị cái hệ thống à, phun dầu điện tử cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu khách hàng nào quan tâm thì hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 8844999 để ưu tiên được cái giá tốt nhất mẫu xe cũng đang để tại cửa hàng của Grand khu vực miền Tây địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng khu lấn biển Rạch Giá Kiên Giang Xin mời à, quý khách đến à, địa chỉ trên để chúng ta trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này nhé Thế đây à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc GRD bản Daily 2 8 chỗ số sàn máy dầu 2.8 có trang bị cái hệ thống phun dầu điện tử Trước khi chia tay, ô tô Kinh Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình.